à, tại sao tôi lại thích mua cổ phiếu giá đắt mà tôi lại không thích mua cổ phiếu giá rẻ ở à, đây có lẽ là một nghịch lý của phần lớn các nhà đầu tư đúng không ạ à, trước kia thì à, Dũng cũng à, như các bạn đó là Dũng chỉ thích mua cổ phiếu giá rẻ đặc biệt là những cổ phiếu đang lao dốc đang giảm giá hoặc là đã đang có giá trị thấp hơn những cái giá cổ phiếu trên thị trường và đặc biệt những cái cổ phiếu có P trên E càng thấp thì Dũng lại càng thích mua khi mà Dũng hiểu được nguyên nhân vì sao Dũng thua lỗ, nguyên nhân Dũng vì sao thất bại. Thì sau này Dũng đã tìm ra được một cái bí mật đó là mua những cổ phiếu cao hơn giá của nó tại cái giá trung bình của nó. Tức là khi mà nó tích lũy thì mua cái địa điểm cao nhất. Và đây là một cái nghịch lý mà nếu chúng ta hiểu rõ nếu chúng ta biết được thì chúng ta sẽ có thể chiến thắng được thị trường. Như chúng ta đã biết thì phần lớn các nhà đầu tư chúng ta ai cũng thích mua cổ phiếu giá rẻ bởi vì nó sẽ nó giống như là một món hời đúng không ạ nó rất giống như món hời và chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta mua giá rẻ thì khi cổ phiếu tăng lên thì chúng ta sẽ kiếm được cái khoảng lợi nhuận chênh lệch từ lúc mà cổ phiếu đang lao dốc hoặc là đang đi xuống à, tuy nhiên thì chúng ta biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì nó tuân theo một số các quy luật quy luật thứ nhất là quy luật đấu giá các bạn biết rằng là trong quá trình đấu giá thì ở đâu có giá cao thì giá tiếp tục tăng tiếp đúng không ạ đó là cái quy luật đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ quy luật thứ hai là nói về xu hướng ạ à, nếu chúng ta đầu tư theo xu hướng thì chúng ta thấy là nếu chiến theo xu hướng thì chúng ta mới chiến thắng được còn nếu ngược xu, xu hướng thì chúng ta sẽ có thể thất bại bởi vì khi mà xu hướng giảm thì chúng ta không biết khi nào cổ phiếu sẽ dừng đáy nên chúng ta gọi là xu hướng là bạn chứ bạn của ta chính là xu hướng và quy luật thứ ba đó là quy, quy luật cung cầu quy luật cung cầu thì chúng ta biết rằng là khi mà ở đâu có gì ạ à? có cầu lớn đúng không ạ có cầu lớn và thiếu cung thì giá sẽ là tăng ngược lại khi mà có cung lớn mà thiếu cầu thì giá giảm đây là một cái quy luật mà nếu chúng ta hiểu rõ về nó thì chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu của chúng ta thời điểm là chúng ta mua và chúng ta nắm rõ được ba quy luật này thì chúng ta có thể đầu tư một cách đơn giản dễ dàng à, tuy nhiên thì để làm rõ cái vấn đề này thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta đó là cách làm sao để chúng ta có thể mua cổ phiếu hoặc là làm thế nào để chúng ta thấy cái việc mà Dũng chia sẻ đây nó có cái độ tin cậy và giúp chúng ta đầu tư thành công trong mỗi chu kỳ thị trường chúng ta đã biết rằng là trong đầu tư thì chúng ta cần phải nhớ một cái luật đầu tiên đó là xu hướng thì trong xu hướng thì có làm nào để chúng ta có thể biết được cái cổ phiếu chúng ta đang trong xu hướng tăng thì có hai cách cách thứ nhất là các bạn có thể kẻ những cái đáy sau và đáy trước đúng không ạ thì nếu chúng ta kẻ một cái đường trendline là đáy sau mà nó cao hơn đáy trước thì chúng ta gọi là xu hướng tăng đấy là thứ nhất là chúng ta sẽ kẻ được cái à, cái đường trendline đây chúng ta nếu nói về đường trendline thì chúng ta thấy là xu hướng này đang là trong xu hướng tăng đúng không ạ và thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng đường các đường trung bình động đó là các đường 200 à, nó cho chúng ta xu hướng về à, dài hạn nếu cái đường à, trung bình động SMA 200 hướng lên thì gọi là dài hạn và cái đường trung bình chúng ta đơn giản đó là 200 ngày đóng cửa gần nhất của cái giá cổ phiếu và chúng ta có thể sử dụng thêm một số các đường trung bình động khác đó là 150 50 và 20 nếu những cái đường này mà nó nó cắt nhau từ dưới lên với cái đường trung bình động nhỏ nằm trên các đường trung bình động lớn hơn giả sử như là đường 50 nằm trên 150 chẳng hoặc là 20 nằm trên 50 thì cho chúng ta thấy là xu hướng của ngắn hạn đang thắng thế của xu hướng dài hạn đấy là một cách đơn giản nhất ạ và nếu chúng ta nhìn một cách trực quan thì chúng ta cũng thấy là xu hướng của ờ, cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi đây là FZL đang là xuống tăng đây là chúng ta nhìn thấy đang xu hướng tăng đây là đáy thấp nhất của nó là 12 sau đó thì nó tiếp tục tăng thậm chí là phá vỡ tất cả cái kháng cự rất mạnh ở phía trên kháng cự của nó là khoảng 18 19 thì sau khi nó vượt qua cái đường đỉnh 18 19 thì nó phá vỡ và sau đó nó có quá trình tích lũy trong vùng 20 đúng là như thế không ạ thì nếu chúng ta chỉ quan tâm đến xu hướng thôi thì có lẽ chúng ta mua bán cổ phiếu thực sự là rất khó khăn đúng không ạ bởi vì trong cái quá trình tích lũy này thì rõ ràng chúng ta không biết mua ở đâu vậy câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta mua ở những cái vùng này giá rẻ đúng không ạ mua vùng này giá rẻ thì rõ ràng là đến đây chúng ta đã kiếm được khoảng lợi nhuận rất là lớn rồi đúng không ạ ờ, tuy nhiên thì chúng ta không thể biết rằng là đây là đáy hay là đây là đáy và thậm chí là chúng ta có biết đây là đáy không và chúng ta biết rằng là nếu chúng ta biết đâu là đáy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong quá trình đầu tư rồi nên việc mà đầu tư thì chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng Vậy với cái phương pháp của mình, với cái hệ thống mà Dũng nghiên cứu từ đầu tư tăng trưởng, các chuyên gia hay chúng ta gọi là các phù thủy, các thiên tài chứng khoán thì tiếp theo họ sử dụng đó là mẫu hình. Việc mà chúng ta xác, xác định cái xu hướng trước đó, sau đó thì chúng ta xem là cái mẫu hình trong quá trình tích lũy nó thuộc một cái mẫu hình mà chúng ta quan tâm, chúng ta quan sát hay không thì ở đây các bạn sẽ biết rằng là mẫu hình nó bao gồm đó là quá trình tích lũy dựa trên giá biến động giá và khối lượng nếu chúng ta thấy rằng là trên thị trường nó xuất hiện những cái mẫu hình giống dạng như này với biến động giá khối lượng trong như giai đoạn này thì chúng ta có thể quan sát theo dõi để chúng ta mua và ở đây chúng ta sẽ có thể theo dõi một ví dụ đơn giản như sau thứ nhất là chúng ta sẽ nói về một cái cục mẫu hình đây, đây là một mẫu hình và khi mà bạn thấy là một cái cổ phiếu nó dao động tức là tăng rất mạnh dao động ở phía trên với cái biên độ lớn sau đó có thể nó tích lũy và cái điều đặc biệt ở đây là nó đã có quá trình giảm rất mạnh gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ đây đây là toàn bộ cái vùng hỗ trợ này sau khi nó gãy toàn bộ vùng hỗ trợ này thì nó có cái phiên ở đây gọi là một phiên ping à, ping nó có nghĩa là nó giảm xuống rất mạnh và nó kéo lên giảm xuống rất mạnh mà kéo lên đây là một cái ý nghĩa của gọi là phiên binh. ở phía trên này có thể các bạn một số các bạn học VSA thì các bạn biết rồi đó các bạn đơn giản các bạn hiểu đó là sau khi mà cổ phiếu khi đến đến một cái giai đoạn nhất định thì cổ phiếu sẽ dừng giảm và biến động rất lớn chúng ta thấy là biến động lớn trong quá trình biến động này thì sẽ có rất nhiều người bán ra hay chúng ta gọi là phân phối và trong quá trình phân phối đó thì cũng sẽ có một lượng lớn các nhà đầu tư lại tiếp tục tích lũy tham gia vào tuy nhiên thì vì cái quá trình tích lũy của quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và cái nhà đầu tư lớn chúng ta gọi nhà cái họ ờ, cần phải mua thêm được nhiều cổ phiếu hơn thì họ sẽ có quá trình gọi là rũ bỏ hay quá trình pin và cái pin này chỉ tham gia chỉ mua được khi mà chúng ta sẽ mua ở cái quá trình bắt đầu nó vượt thoát tức là chúng ta gọi là quá trình GAC tức là quá trình bứt phá đi lên với khối lượng lớn ở trong cái vùng này là chúng ta mua và trong cái vùng này chúng ta mua với câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không mua ở những vùng đáy này tại sao chúng ta mua ở đoạn này mà chúng ta mua ở khi nó bắt đầu có dấu hiệu vượt thoát khi xuất hiện pin hoặc là vượt thoát ở giai đoạn này đây cái đoạn SOS chúng ta gọi là đoạn này khi nó vượt qua tất cả cái đỉnh này vậy với cái giá nó rẻ ở đây rồi sao chúng ta không mua mà chúng ta lại phải mua ở phía trên này đơn giản các bạn hiểu rõ được giản một nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là nhà cái thì họ cần phải tích lũy cổ phiếu khi tích lũy cổ phiếu thì nó có hai dạng dạng thứ nhất là cổ phiếu sẽ uh, không còn trên thị trường nữa tức là nhà cái họ tích lũy hết thì có thể cổ phiếu sẽ tăng ngay dạng thứ hai đó là dạng mà cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cái nhà đầu tư cá nhân vẫn còn tham gia rất nhiều khi mà uh, cổ phiếu vẫn còn rất nhiều cổ phiếu ai. thì việc đầu tiên là họ cần phải rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu vía sau đó thì mới có thể xác nhận được khi mà rũ bỏ cái nhà đầu tư yếu vía thì họ sẽ thu gom ở đây một lượng lớn cổ phiếu để sau khi thu gom được thì họ kéo lên bằng những phiên xác nhận vượt đỉnh này bởi vì theo quy luật đấu giá hoặc là theo quy luật cung cầu khi mà cung đã hết đúng không ạ, nguồn cung bán ra đã hết nhu cầu lớn bắt đầu tham gia vào thì những cái quá trình vượt thoát ra ở những cái điểm này nó rất an toàn Đấy, rất an toàn và cái đảm bảo cho chúng ta à, thực sự thành công còn phần lớn các nhà đầu tư không có kinh nghiệm họ mua ở đây họ mua ở đây và họ bị thua lỗ và họ bán ra sau khi họ bán ra thì cổ phiếu tăng rất mạnh và đó là lý do họ bị thua lỗ à, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn một cái cổ phiếu này chúng ta có thể theo dõi ở đây ạ khi mà cổ phiếu lên ạ chúng ta nhìn lại khi mà cổ phiếu lên thì rõ ràng nó lên thường nó sẽ không lên ngay bởi vì khi nó đạt đỉnh hoặc là nó gặp những cái vùng biến động tức là nó đặt cái vùng biến động lớn này gặp cái đỉnh biến động lớn và nó đã có quá trình rũ bỏ trong quá trình rũ bỏ chúng ta biết rằng là quá trình rũ bỏ để đảm bảo cho cái việc mà nhà đầu tư nhỏ lẻ hay nhà đầu tư cá nhân thoát được hết cổ phiếu thì cái việc rũ bỏ ở đây chúng ta gọi gọi là quá trình gãy toàn bộ kênh đấy ạ chúng ta nhìn thấy không ạ đây chính gọi là pin gãy toàn bộ cái kênh tức là cái cái cái quá trình tích lũy ạ thường thì chúng ta mua ở đây sau đó thì chúng ta thấy là quá trình thua lỗ của chúng ta rất lớn sau khi gãy kênh thì điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu sẽ quay trở lại và đặc biệt là chúng ta mua ở những cái quá trình mà xác nhận khối lượng lớn và gia tăng mạnh hoặc là mua trước thì chúng ta có thể mua tham gia vùng này thì đây là quá trình chúng ta mua vậy trong quá trình quá quá trình chúng ta mua thì một số trường hợp cổ phiếu có thể test lại cái vùng đỉnh này đây chúng ta gọi là test lại vùng đỉnh này thì uh, chúng ta sẽ có một số quy tắc để chúng ta giảm hiểu cái rủi ro của chúng ta như sau chúng ta ở đây chúng ta có mua hai nhịp nhịp thứ nhất là chúng ta mua ở đây nhịp thứ hai thì chúng ta mua ở đây chẳng hạn nếu chúng ta mua trung bình mà chúng ta bị lỗ thì các bạn sẽ bán khoảng độ 4 phần trăm chúng ta bán 30 phần trăm 6 phần trăm chúng ta bán 30 phần trăm và lỗ 8 phần trăm chúng ta bán nốt nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta xử lý nếu cổ phiếu có quay trở lại test vùng này này và chúng ta mua ở vùng cao thì rõ ràng nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cái quá trình giao dịch của chúng ta à, vậy vì sao chúng ta cần phải cắt lót khi mà cổ phiếu vi phạm phần lớn khi mà chúng ta mua rất ít khi bị phạm tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là có những trường hợp như thị trường chung nó giảm rất là sâu thì cổ phiếu chúng ta cũng bị ảnh hưởng đây thị trường chung giảm rất sâu thì cổ phiếu chúng ta cũng ảnh hưởng và chúng ta biết rằng là việc cắt lót là việc mà chúng ta cần phải làm à, Dũng nói lại nhé là chúng ta xử lý cắt lót 4 phần trăm chúng ta bán bao nhiêu bán 1 phần 3 6 phần trăm chúng ta bán 1 phần 3 và chúng ta bán nốt khi nó rơi đến 8% đây là cách mà xử lý quá trình cắt lót nếu chúng ta vi phạm một số anh chị em thì xử lý khi nó cắt cái đường gì ạ à? cắt đường SMA 10 hoặc SMA 20 à, tuy nhiên thì cắt như vậy thì nhiều lúc thì chúng ta sẽ có thể chúng ta thấy rằng cổ phiếu chúng ta giảm rất mạnh và nó sẽ không gì ạ à? không tích cực cho chúng ta đầu tư và ở đây chúng ta biết rằng là ở à, việc mà chúng ta đầu tư mà chúng ta hiểu rõ được cái quy quy tắc mà Dũng chia sẻ này thứ nhất là chúng ta sẽ an toàn vốn chẳng hạn trong đầu tư chúng ta đầu tư một tỷ ạ các bạn để ý này nếu chúng ta đầu tư một tỷ và việc mà chúng ta lãi khoảng độ chúng ta tính gọi là lãi tỷ lệ là 50 50 đấy ạ chúng ta tính cứ đơn giản tỷ lệ 50 tức là năm cổ phiếu mua chúng ta lãi năm và lỗ năm thì việc mà chúng ta cắt lót với một cái tỷ lệ tức là nếu lãi khoảng độ 10 phần trăm mà chúng ta cắt lót 5 phần trăm thì việc chia ra các bạn nhớ nhá việc mà chúng ta chia ra để đầu tư chúng ta sẽ chia cho mỗi một uh, cổ phiếu khoảng 25 phần trăm mỗi một cổ phiếu khoảng 25 phần trăm danh mục tức là 250 triệu thì việc mà cắt lót khoảng độ bao nhiêu ạ cắt lót trung bình chúng ta khoảng 5 phần trăm nhé 5 hoặc 6 phần trăm thì cái tỷ lệ rơi dụng của cổ phiếu chúng ta cực kỳ thấp à, nó nó tương ứng với khoảng độ 1.25 phần trăm thôi ạ trên tổng danh mục 1.25% trên tổng danh mục các bạn thấy là an toàn đúng không ạ đây là cách mua như vậy thì lúc nào chúng ta cũng cực kỳ an toàn thì những cái điều này Dũng sẽ làm những video chia sẻ tiếp theo để các bạn thấy rằng là quản trị rủi ro như nào để chúng ta thấy rằng là chúng ta mua chúng ta bán lúc nào cũng an toàn đây chúng ta mua toàn điểm cao nhất đúng không đây những cái điểm cao nhất thì sao lại không mua ở đây bởi vì cái vùng này nó chưa hoàn thành cái mẫu hình mà chúng ta đã xem vậy khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng khoảng 2% đúng không tăng khoảng 2% vậy tăng 2% này thì chúng ta xem là nó có cái mẫu hình nào tiếp tục hình thành hay không đúng không Bản thân là phần lớn mọi người chúng ta lại không biết nó thuộc mẫu hình nào không biết là nó bao giờ chạy không biết ra bao giờ nó tăng tiếp thì về cơ bản chúng ta biết rằng là đây là một quá trình tích lũy đúng không đây là một quá trình tích lũy khi quá trình tích lũy này nếu chúng ta biết rằng là thường thì cổ phiếu nó sẽ có một cái nền thứ nhất này và đây là một cái nền thứ hai và cái nền thứ hai này khi mà cổ phiếu tích lũy thì nó có thể tạo ra một cái dấu ấn hay là một cái điểm mua tiếp theo nếu bạn mua cổ phiếu này thì thông thường khi mà nó lên đến đỉnh này nó sẽ có những dao động lớn khối lượng lớn thì bạn nên bán một nửa bạn nên bán một phần hai trước đi ạ khi bạn nên bán một phần hai trước đi và bạn có thể quay trở lại để xem là quá trình này tích lũy có tốt hay không và chúng ta lại tiếp tục theo dõi một cái mô hình số 2 các bạn nhìn lại đây là mô hình số 2 đây là mẫu hình số 2 để các bạn có thể thấy rằng rằng khi mà cái quá trình tích lũy đúng không tích lũy ở đây và nó có một cái phiên tăng tăng đấy đây là một cái phiên tăng và sau khi tăng thì nó có những cái biến động biến động hẹp đó là như vậy biến động hẹp đây là những cái sự biến động hẹp và chúng ta cần cái phiên xác nhận ở đây cái JAC viết tắt của JAC này đây là một cái sự xác nhận vượt cản các bạn nhớ này vượt xác nhận vượt quản ở cái khung thời gian chín này này bình thường khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta không biết là cổ phiếu chúng ta đang dọa nào nên mua mang chất là mang tính chất là cảm tính cứ mua ở trong quá trình tích lũy đúng không? ở trong này thì Dũng uh, không chia sẻ hết được các từng phần này nhưng ở đây các bạn có thể hình dung được là trong quá trình mà tăng với khối lượng lớn và giá tăng như nó chưa vượt đỉnh các bạn nhớ nhỉ nó chưa vượt đỉnh và nó có quá trình tích lũy lại tích lũy lại ở trong vùng 6 này này và trong cái vùng 6 này sau khi tích lũy thì nó sẽ xuất hiện một cái GAC tức là cái một cái quá trình tăng mạnh khối lượng lớn vượt đỉnh thì lúc đó chúng ta mua vào vậy rõ ràng là à, Dũng sẽ không mua giá rẻ ở phía dưới đúng không ạ mà chỉ, chỉ mua ở vượt đỉnh thôi đây là cách mà tất cả các phù thủy chứng khoán các nhà đầu tư chứng khoán thành công họ mua vào và chúng ta cũng biết rằng là đây là một cái quá trình hồi phục và chúng ta đợi thêm tích lũy ở đây đây Dũng đã vẽ trước rồi ạ thì trong quá trình tích lũy ở đây thì chúng ta lại có một cái điểm mua mới vậy chúng ta mua trong đầu tư chứng khoán mà chúng ta mua cổ phiếu giá cao thì nó lại cao hơn nếu mà mua giá thấp thì có rất nhiều trường hợp nó lại tiếp tục giảm và chúng ta bị thua lỗ rất là nặng Dũng biết là rất nhiều người khi mà cổ phiếu đang lao dốc chúng ta bắt đáy chúng ta tiếp tục mua dẫn đến chúng ta bị thua lỗ rất nặng nên chúng ta thấy rằng là chiến lược mua cổ phiếu khi mà nó vượt thoát dài vùng cản và chúng ta cần phải biết rằng nó đang hình thành một cái mẫu hình hay là mô hình nào đó bởi vì trong mẫu hình này thì đầu tiên chúng ta thấy là nó phải cần phải phân phối sau khi phân phối nó cần phải rũ bỏ rũ bỏ cả nhà đầu tư yếu ống vía nếu các nhà đầu tư ống yếu vía này mà bị bán ra hết thì nó cần phải tích lũy lại để nó tiếp tục tạo ra một xu hướng tăng tiếp còn nếu mà quá trình này quá trình phân phối thì nó sẽ giảm tiếp nên chúng ta cần phải nắm rõ được cái mẫu hình này là mô hình phân phối hay là mẫu hình tích lũy và chúng ta cũng thấy rằng là hôm qua Dũng đã nói các bạn đó là một cái mẫu hình đây là mô hình tích lũy đúng không ạ nó cần phải rũ bỏ các bạn xem video hôm qua rũ bỏ hết ở đây ạ nếu chúng ta bảo là chúng ta mua bắt đáy các bạn biết rằng là rất nhiều người mua bắt đáy đã trở thành những nạn nhân đúng không rất nhiều người đã thay trở thành nạn nhân ở đây và nếu chúng ta vẫn tiếp tục bắt đáy tiếp tục đầu tư dài hạn thì không biết bao giờ cổ phiếu có thể tăng lên được vậy với chiến lược này thì chúng ta đã biết rằng cái mẫu hình hôm qua Dũng chia sẻ thì Dũng chỉ có mua ở cái quá trình xác nhận đấy là GAC và đây chính là cái điểm mà Dũng mua mua mạnh đúng không ạ mua rất mạnh bởi vì nó đã có quá trình rũ bỏ đây là quá trình rũ bỏ khi mà chúng ta gọi là quá trình pin trên vùng đáy chúng ta sẽ gặp rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy chẳng hạn chúng ta hôm nay có gì ạ cổ phiếu gì ạ HSG HSG hôm nay nếu về một cái điểm mua thì chúng ta gọi là đây là một cái điểm mua với anh chị em chúng ta có thể tham gia cái điểm mua này độ an toàn của điểm mua này là rất là cao bởi vì sao chúng ta nhìn về xu hướng của nó đang là tăng rất là mạnh đúng không xu hướng về chúng ta gọi là chen chen đây chúng ta vẽ chen đây thì rõ ràng xu hướng của nó đang là xu hướng tăng chen ờ, oh, vẫn là đang chen tăng cái thứ hai nữa chúng ta nhìn về các đường trung bình động đường SMA 200 hướng lên SMA 150 nằm trên S200 SMA 50 nằm trên 150 và chúng ta đặc biệt là SMA 20 nằm ở phía trên 50 và giá đang nằm phía trên à, Tuy nhiên thì cái vùng cản này chúng ta có quá sợ hãi lo lắng hay không thông thường thì khi cổ phiếu vượt qua đỉnh gặp những cái khối lượng lớn như này thì có thể một số trường hợp nó sẽ tích lũy lại và chúng ta có thể mua hai nhịp nhịp này chúng ta chỉ mua 25 phần trăm thôi ạ mọi người nhớ nhá mọi nhịp này chúng ta chỉ mua 25 phần trăm thôi ạ bởi vì nếu chúng ta trong một à, tức là chúng ta đầu tư một tỷ và chúng ta đầu tư cổ phiếu này là 250 triệu thì rõ ràng 25% ở đây chúng ta thấy rằng là nó cũng không quá lớn và nếu có sự rủi ro của chúng ta sẽ là thấp đúng không ạ chúng ta tính tính như vậy và tuy nhiên thì thường là cổ phiếu này nó sẽ có quá trình tích lũy lại ở đây ạ thông thường và sau khi tích lũy lại ở đây thì lúc này mà nó xác nhận thì các bạn có thể giải ngân nốt khoảng độ số còn lại nghĩa là giải ngân nốt của số còn lại thì đây là các bạn sẽ chọn vẹn được một quá trình giải ngân thay vì các bạn giải ngân hết ở phiên này và lúc nó rũ bỏ các bạn sẽ gặp những cái quá, quá trình rủi ro nhất định và chúng ta sẽ nói về một số các cổ phiếu khác nữa để các bạn biết là việc mà mua ở những cái thời điểm mà có cái dự xác nhận cao nhất nó sẽ cho chúng ta an toàn vậy cái những cái mẫu hình này nó khoảng không phải lúc nào nó cũng xuất hiện nên bạn cần phải nắm rõ được hoặc là chúng ta sẽ xem là cổ phiếu Hòa Phát Hòa Phát thì chúng ta biết rằng là việc đầu tư ngoài cái vấn đề chúng ta gọi là bùng nổ theo đà ở đáy này thì chúng ta đã có một chiến lược là chúng ta làm sao để mua cổ phiếu khi nó tuân theo bùng nổ theo đà còn việc thứ hai chúng ta đang nói về cái mẫu hình mà cổ phiếu này đang hình thành các bạn nhớ nha mẫu hình cổ phiếu này đang hình thành việc mà cổ phiếu này đang tích lũy và hình thành xu hướng tăng đây chúng ta nhìn này nhìn thành xu hướng tăng quá trình này chúng ta gọi là một những cái nền rất là phẳng đúng không ạ đây là những cái nền rất là phẳng đây chúng ta nhìn này đây quá trình tích lũy nhìn mắt thường chúng ta cũng thấy tức là về cơ bản là trong quá trình tích lũy khối lượng ở giai đoạn đầu là rất là lớn đúng không và sau khi chúng ta thấy là nó vượt đỉnh thì chúng ta có thể mua ở một cái phiên đây chúng ta có thể mua phiên này cũng không sao cả nhưng so sánh về đáy thì chúng ta thấy là chúng ta phải đợi cái đáy thứ hai này này sau khi nó gãy so với đáy thứ nhất mà khối lượng nó không ra mạnh thì cái đáy thứ hai này chúng ta vẫn có thể mua được tuy rằng là nó không cao bằng cái đỉnh này nhưng nó cũng cao hơn ở cái đáy này và chúng ta cũng không bắt đáy ở đây và cái điểm mua an toàn nhất đó là cái điểm mua này các bạn nhớ không ạ đây là cái điểm mua có độ an toàn cao nhất vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì trước cái điểm mua này thì trong cái điểm mua này một số trường hợp cổ phiếu có thể bị rũ lại uh, rũ bỏ thì cái việc ở đây chúng ta chỉ mua 25% trên tổng doanh mục không? khoảng 25% và chúng ta có thể mua nốt khi mà cổ phiếu xác nhận ở phiên này nha xác nhận ở phiên này các bạn nhớ nhá khi mà cổ phiếu xác nhận phiên này hiện tại thì nó đang tích lũy tuy rằng khối lượng của nó làm gì ạ nó không cạn lắm các bạn nhớ thường thì trong quá trình mà Dũng hay nói là khối lượng phải cạn kiệt với cổ phiếu blue chip thì nó không nhất thiết phải quá cạn kiệt nha yeah blue chip thì không nhất thiết phải quá cạn kiệt tuy nhiên thì chúng ta sẽ không mua trước các bạn nhớ là chúng ta sẽ không mua trước và dũng lại dùng chiến thuật của mình là chỉ xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh mua vì sao lại không mua điểm này vì bây giờ nó mới mua bởi vì lúc này nó đã có sự biến động hẹp đi rồi cái sự dao động của nó ít đi thì lúc này mới mua còn lúc này thì dao động nó vẫn lớn đúng không dao động vẫn lớn và chúng ta thấy rằng là uh, cái tích lũy của nó vẫn chưa đạt đây tích lũy nó ngắn quá nên ở đây chúng ta thấy là trong những cái điểm mua hay là gọi mẫu hình thì chúng ta cần phải đợi cái điểm mua có cái độ an toàn rất là cao và đây là những cái uh, điều mà chúng ta cần phải nắm rõ được và Dũng tin rằng là những ai mà đã từng học Dũng những ai mà đã tham gia phương pháp của Dũng thì những cái điều này chắc chắn là không phải là khó và bạn biết rằng là trong những cái chiến lược đầu tư của những nhà đầu, nhà đầu tư huyền thoại như là Mac Mini William O'Neill, Soros, William và rất nhiều nhà đầu tư khác cả thậm chí là Davat sau này thì bạn thấy rằng là thường thì họ mua khi mà cổ phiếu xác nhận có rất nhiều người mua cổ phiếu khi mà cổ phiếu giá rẻ vậy khi cổ phiếu giá rẻ bạn phải đợi rất là lâu cổ phiếu không lên chẳng hạn nhưng nếu chúng ta gọi là đầu tư cổ phiếu Vietcombank vậy nếu chúng ta mua Vietcombank ở dạng này thì không biết bao giờ nó lên cả bởi vì xu hướng của nó chúng ta thấy là chưa biết rằng xu hướng nó lên bao giờ à, thứ hai nữa là trong quá trình giảm như này thì chúng ta cũng không biết bao giờ nó lên nên đây là quá trình nó lên rồi chúng ta mới biết thôi nên quan trọng là chúng ta cần phải nắm được xu hướng nắm được mẫu hình nắm được cái nền tảng tích lũy của nó xem là nó có lên được hay không nên nếu chúng ta mua ở đây sau đó về đây chúng ta tiếc đúng không chúng ta tiếc và chúng ta nghĩ là cổ phiếu uh, rõ ràng là phải cái nọ thế kia thì uh, rõ, chúng ta mất rất là là nhiều thời gian và có nhất nhiều trường hợp là chúng ta bị cháy tài sản à, chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa các bạn thấy không ạ đây cũng là một cổ phiếu tương tự như vậy các bạn thấy rằng là cái việc mà đây trong trường hợp chúng ta mua ở đây nó cũng siết chặt đây về trường hợp cơ bản nó siết chặt thì trong quá trình siết chặt này thì chúng ta biết rằng là thực tế đây nó cũng là một cái mẫu hình à, Dũng chia sẻ đó là mẫu hình à, nền được trong quá trình mà hôm trước các bạn cũng đã nghe rồi trong quá trình đi như này thì cổ phiếu sẽ gì ạ có rất nhiều người người ta bị thua lỗ ở đây sau khi bị thua lỗ ở đây thì họ kéo lên để rũ để rũ bỏ toàn bộ những người thua lỗ ở đây một số trường hợp họ không bán ra thì cái việc rũ bỏ ở đây là chuyện tất yếu đấy ạ đây là chuyện rũ bỏ tất yếu đấy ạ đây các bạn thấy không ạ dễ ở sau khi rũ bỏ xong thì cái việc xác nhận đây chính là điểm mua của cổ phiếu vậy bây giờ cổ phiếu này sau khi mua xong thì nó lên đến nền này đỉnh này vậy cái nền này chúng ta mua được chưa thì về cơ bản chúng ta vẫn chưa mua được nha vậy vâng, bởi vì cái nền này nó vẫn đang trong quá trình tích lũy và chúng ta cần cần phải gì ạ à? nó có một trong những mẫu hình một là nếu là mô hình phẳng thì cái quá trình tích lũy đây nó cần phải siết chặt thậm chí nó có những quá trình rũ bỏ trước khi nó có thể đi xa nữa nên đây là một cái cổ phiếu chúng ta cần theo dõi sát trong thời gian tới nên việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu thì chúng ta cần phải mua những điểm thích hợp Dũng chia sẻ rất nhiều cổ phiếu này để các bạn biết rằng là nếu những cổ phiếu này xác nhận thì các bạn thấy là độ an toàn rất là cao đây là điểm mua của Dũng vì sao chúng ta không mua trước ạ bởi vì bạn mua trước đây một số các bạn đã mua trước ở đây các bạn sẽ thấy phải trả giá rất đắt trừ khi cổ phiếu xác nhận bạn nhớ nhá nó phải trên một nền tảng giá biến động hẹp thì lúc đó nó bị ok cái thứ hai nó phải nằm trong một cái mẫu hình các bạn nhớ nằm trong một cái mẫu hình nào thì nó mới thành công được thì cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ với các bạn đây là dao động lớn và sau đó làm sao đây là một cái gì ạ rũ bỏ toàn bộ gì ạ đáy đúng không toàn bộ cái vùng đáy thấp nhất đáy đây chính là pin các bạn nhớ là sau khi pin thì có sự xác nhận đây là GAC nên cái việc mà chúng ta không nắm rõ được thì thường là đến đây chúng ta bán hết rồi hoặc là chúng ta mua ở trong vùng này một số trường hợp thì chúng ta lãi một số trường hợp chúng ta lỗ chúng ta không biết vì sao thực tế quá trình đi lên này với quá trình đi lên này có thể nó không khác nhau nhiều lắm nên cái việc mà chúng ta hiểu rõ được vì sao chúng ta chỉ mua cổ phiếu khi có sự xác nhận hay là mua cổ phiếu giá cao không mua cổ phiếu giá đang lao dốc hay ở giá thấp nên chỉ vậy nếu nhà đầu tư muốn đầu tư thành công thì hãy cần phải nắm rõ được nguyên lý này chỉ mua theo xu hướng và mua cổ phiếu khi nó xác nhận trên một cái nền tảng tích lũy ổn định đây chúng ta gọi trên một cái nền tảng tích lũy và đoạn này là đoạn ổn định trước khi đi xa và chúng ta biết rằng là trong đầu tư thì nó có rất nhiều mẫu hình và một số mẫu hình thì chúng ta có thể uh, thấy rõ ràng trên trường đó là mẫu hình tách tay cầm mô hình hai đáy chẳng thế nhưng quan trọng là các bạn cần phải hiểu rõ được cái sự vận động của khối lượng bên dưới bởi vì khối lượng nó là cái nguồn năng lượng để giúp cho cái cổ phiếu của bạn đi mạnh đi xa hơn hay không và Dũng biết rằng là có rất nhiều hệ thống nói về mẫu hình nhưng họ thiếu cái phần khối lượng này dẫn đến cả cái sự thua lỗ của mỗi chúng ta nên đây cũng là những cổ phiếu mà về cơ bản các bạn cần lưu ý cần lưu ý trong thời gian tới và những chia sẻ này của Dũng để giúp các bạn có thể uh, đầu tư có kiến thức đầu tư tốt hơn uh, một bạn có hỏi là vừa rồi có mua cổ phiếu ANV chắc là các bạn cũng biết rằng là mua ANV đây là điểm mua khi các bạn mua điểm mua này đó, đấy thì cái điểm mua này có nên mua hay không thì uh, theo cái quan điểm của Dũng thì chúng ta sẽ không mua thêm ở đây bởi vì quá trình tích lũy ở đây thì mua những điểm này thì rủi ro sẽ lớn hơn bởi cái nền tảng tích lũy ở đây nó rất là ngắn nên việc chúng ta chỉ mua điểm này thôi còn có những cái cổ phiếu nó theo những cái dạng khác nhau thì chúng ta có thể mua rất nhiều các điểm khác nhau và sử như Dung sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẫu hình đấy ạ chẳng hạn đây là những mô hình này thì chúng ta có thể mua rất nhiều các nền tảng khác nhau các điểm khác nhau trước khi mà cổ phiếu bắt đầu bước vào cái giai đoạn chúng ta gọi là dạng tăng tốc hay là bắt đầu phân phối thì lúc này chúng ta thấy là chúng ta cần phải bán ra và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay và có một cái uh, lời cuối cùng Dũng muốn nói các bạn đó là gì ạ trong đầu tư chứng khoán á à, các bạn muốn thành công thì các bạn phải trở thành nhà đầu tư ít nhất là 20 phần trăm ít nhất là 20 phần trăm các nhà đầu tư trong nhóm 80 phần trăm tập trung vào thị trường chung chẳng thị trường chung nó gì ạ nó điều chỉnh thì 80 phần trăm các cổ phiếu đi theo hướng thị trường chung và chỉ có 20 cổ phiếu là giữ được hoặc đi ngược thị trường chung Vậy nếu chúng ta muốn thành công thì chúng ta làm sao phải sở hữu được nhóm 20% các cổ phiếu mà nó dấu hiệu đi ngược thị trường chung hay chúng ta gọi là những cổ phiếu mà kháng cự lại cái xu hướng của thị trường chung đặc biệt là khi mà thị trường chung đi xuống nhớ là lúc mà thị trường chung đi xuống chứ không phải lúc thị trường đi lên nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta đầu tư mà chúng ta nắm được cái những cái cổ phiếu như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ có một bức tranh để đầu tư tìm kiếm những cái cổ phiếu tăng tốc những cổ phiếu siêu cổ phiếu và những cổ phiếu đó thường là những cổ phiếu gì ạ à? an toàn an toàn an toàn và uh, có lợi nhuận cao hơn các cổ phiếu khác uh, xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn nếu các bạn thấy video này thấy hay thì hãy đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ở dưới và chia sẻ cho nhiều người khác được biết ạ à. xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại video tiếp theo